Vậy thì uh, hôm nay chúng ta lại uh, bắt đầu buổi à, stream để mà trả lời câu hỏi cho các bạn. Thì uh, cái buổi stream thì sẽ thông thường bác sĩ Nhật sẽ làm vào các buổi thứ hai và thứ sáu hàng tuần. À, tuy nhiên thì đôi khi đột xuất thì có những cái việc hệ trọng thì bác sĩ Nhật sẽ có thể đột xuất uh, stream để uh, trả lời cho các bạn những cái vấn đề mà các bạn thắc mắc À, các bạn đang có cần phải có những cái câu trả lời thì à, mỗi stream thì sẽ được à, stream ở trên kênh YouTube à, PS Ngoại môn Nhật và phát trực tuyến ở trên fanpage thì như vậy các bạn có thể à, đặt câu hỏi ở trên kênh YouTube thì à, các câu hỏi của các bạn thì sẽ được à, bác sĩ Nhật trả lời trực tiếp à, cũng như là các bạn có thể theo dõi ở trên kênh fanpage ABS và quan Nhật thì như vậy các câu hỏi của các bạn thì à, dự kiến bác sĩ Nhật sẽ cùng với các bạn trao đổi tầm khoảng cỡ 60 phút ha thì à, tuy nhiên đó là cái thời lượng mình dự kiến thôi thì đôi khi rằng là nếu như các câu hỏi các bạn còn nhiều thì bác, sĩ Nhật cũng sẽ tiếp tục trả lời cho các bạn và những cái câu hỏi ở trên đây thì à, chúng ta chỉ có mang tính trao đổi và nó không thay thế cái chuyện mà chúng ta đến thăm khám trực tiếp ở các bác sĩ mà các bạn đang điều trị các bạn đang thăm khám nha yeah. rồi thì để cái à, buổi stream có thể là mình có nhiều bạn tham gia thì à, nhờ các bạn đang ở trên fanpage à, mỗi bạn giúp dùm cho bác sĩ Nhật một cái chia sẻ ha để cho những người bạn của các bạn à, các bạn ở trên các cái hội nhóm có thể biết được rằng là cái buổi stream à, bắt đầu và nhờ các bạn ở trên kênh youtube cũng là chia sẻ để những bạn khác ở trên kênh youtube có thể biết được ha thì uh, hiện tại thì bác sĩ nhật thấy là các bạn cũng đang uh, tham gia khá là nhiều ha các bạn ở uh, các cái nền tảng này cũng có thể theo dõi ha thông qua cái kênh uh, youtube và fanpage rồi thì uh, để cái uh, buổi stream có thể uh, bắt đầu thì như vậy thì uh, chúng ta cũng chào hỏi nhau ha Ờ, các bạn uh, chia sẻ và bác sĩ Nhật uh, chào hỏi cùng các bạn rồi như vậy thì uh, chúng ta bắt đầu uh, buổi stream bằng uh, các cái chào hỏi rồi chào bạn uh, các sư huỳnh ha rồi uh, các bạn vẫn nghe âm thanh rõ các bạn ha à, nếu các bạn mà nghe âm thanh có cái um, khó khăn thì các bạn giúp cho bác sĩ Nhật là một cái comment để bác sĩ Nhật có thể biết được là cái hình ảnh hay là cái âm thanh nó có vấn đề thì bác sĩ Nhật sẽ à, điều chỉnh nha các bạn ha rồi chào bạn uh, Trần Tâm à, Trần Thiện Tâm rồi chào bạn bạn thả tới hai cái tim lận rồi rồi chào bạn uh, Lê Trang rồi chào các bạn rồi như vậy thì uh, các bạn uh, tiếp tục mà uh, tham gia ha à, bạn Trúc Linh rồi chào bạn Trúc Linh ha chào bạn à, buổi tối thật là hạnh phúc ha đầu tuần ha bạn uh, Nguyễn Thị Thu ha chào bạn ha. thì như vậy là cái buổi livestream này của chúng ta thì à, bác sẽ dự kiến rằng là sẽ trả lời cho các bạn ở ờ, trong cái khuôn khổ là uh, vấn đề về hiếm muộn ha và làm sao để uh, giữ thai có thai ha các vấn đề về thai kỳ ha và kể cả các vấn đề về có thể chăm sóc cho bé khoảng 1 cho tới 2 tháng sau sinh, ha và những cái chủ đề này thì à, nếu như mà các bạn còn những cái thắc mắc thì các bạn có thể để lại à, câu hỏi ở bên dưới cái video livestream này thì à, bác sĩ Nhật sẽ à, tiếp tục trả lời hướng dẫn cho các bạn ha và như vậy á nếu như mà buổi livestream vẫn chưa có thể trả lời được hết các câu hỏi của các bạn thì các bạn lại tiếp tục và đón xem uh, những cái buổi livestream kế tiếp và các bạn lại tiếp tục đặt câu hỏi nha thì uh, cái ngày hôm nay bảo nhật có một dự kiến có khác hơn so với lại những cái buổi khác là hiện tại thì các bạn đa số đều có tham gia vào các cái hội nhóm mà bác sĩ Nhật uh, làm admin bác sĩ Nhật có giúp đỡ trả lời cho các bạn thì ờ, như vậy thì bác sĩ Nhật sẽ ừ, khởi đầu buổi stream bằng trả lời những cái câu hỏi ở trên các cái hội mà bác sĩ Nhật uh, làm admin để giúp cho các bạn uh, tham gia À, có thể biết được cái câu trả lời chính xác tại vì thật ra ở trên hội thì à, bác sĩ Nhật có khi rằng cái câu hỏi của các bạn nó bị trôi đi à, bác sĩ Nhật cũng không thể thấy được thì như vậy thì các bạn có những cái kênh để các bạn có thể đặt câu hỏi cùng bác sĩ Nhật ha đó là kênh uh, YouTube là chủ yếu và thứ hai là fanpage thứ ba là các hội nhóm và những cái câu trả câu hỏi riêng của các bạn thì có thể hỏi ở trên uh, Messenger uh, Facebook của bác sĩ Nhật cho các bạn ha thì cái nick Facebook chính thức của bác sĩ Nhật là PS Phạm Quang Nhật ha mở ngoặt ra là bác sĩ cùng với bạn hiếm muộn ha và bầu nha các bạn ha rồi như vậy thì đầu tiên thì à, bác sĩ Nhật mở à, bắt đầu cái buổi stream thì à, cũng sẽ cảm ơn các bạn ha đang chia sẻ các bạn đang chia sẻ à, rất là nhiều ha mỗi bạn à, một nút chia sẻ để bác sĩ Nhật có thể à, à, gặp gỡ những bạn khác nha rồi thì à, chúng ta bắt đầu bằng à, hội mà bác sĩ Nhật là admin chính ha có 25.000 bạn tham gia thì à, cách đây 40 phút là bạn Phạm Thị Trang bạn Trang hỏi rằng là bạn à, uống cái aspirin 81mg cho tới khi nào thì bạn ngưng nếu như Trang đang có thai mà có chỉ định sử dụng aspirin thì chúng ta có sẽ có thể sử dụng cho tới tuần lễ ha thứ 34 36 ha nếu chúng ta có yếu tố nguy cơ chúng ta có à, cần thiết phải dùng aspirin ha bạn nha đó thì như vậy đó, đó là câu hỏi của bác sĩ Nhật trả lời cho các bạn ha thì bác sĩ Nhật cũng thấy bạn Hồng Hải cũng trả lời ha là 34 rồi ờ, à, bạn Hồng Diễm thì à, tới 37 thì chắc là do là có những yếu tố gì khác ha thì thông thường aspirin ở chúng ta thường được chỉ định thứ nhất là nếu các bạn có những cái hội chứng ha chẳng hạn như là antiphospholipid lupus ha những cái mà đột biến điểm của cái uh, à, GMTHFR thì thường có cái chỉ định và những bạn mà làm cái à, khi mà thai khoảng 12 13 tuần các bạn có cái đánh giá nguy cơ tiền sản giật sản giật ha đó thì các bạn cũng sẽ được cũng được sử dụng aspirin ngoài ra những bạn mà có tiền căn thai lưu sản thai liên tiếp thì cũng có thể được à, sử dụng aspirin nha ở tuần lễ bắt đầu thứ 10 12 nha và như vậy á, là cái aspirin là chúng ta có thể sử dụng ha và cái liều sử dụng thì tùy theo từng cơ địa của từng bạn thì thông thường là từ một đến tới hai viên à, sau các bạn đo chú ý là phải ăn no nha các bạn đó, aspirin tới đau dạ dày cực kỳ là đau dạ dày nha đó nếu như bạn mà cảm thấy quá khó chịu các bạn có tiền căng mà đau dạ dày nặng thì phải báo ngay cho bác sĩ mà những bạn có dị ứng đối với aspirin thì các bạn phải buộc phải báo cho các bác sĩ liền nha các bạn nha thì như vậy là cái aspirin này chúng ta có thể sử dụng và có một cái um, lưu ý nhỏ lưu ý nhỏ những bạn mà đang có thai cái này là không chính thức nha các bạn những bạn đang có thai mà chẳng may các bạn có nhiễm covid ha thì như vậy cái aspirin ngoài cái chuyện mà cho thai kỳ ra thì cái aspirin nó cũng giúp ích trong cái việc mà khi mà chúng ta nhiễm covid thì nó có một nguy cơ là làm tắc mạch máu thì chúng ta aspirin đó là thuốc chống đông do đó nó cũng hữu ích trong cái chuyện đối với các bạn mà à, nhiễm covid nha rồi nhưng mà tất nhiên là các bạn à, không tự ý sử dụng các bạn phải có chỉ định của các bác sĩ nha do đó những bạn mà đang được sử dụng aspirin mà chẳng may chúng ta có nhiễm covid thì việc sử dụng aspirin là hữu ích nha các bạn nha nhớ nha đó thì như vậy á, là đây là cái hướng dẫn của bác sĩ nhật dành cho các bạn thì như vậy các bạn có thể lưu ý các bạn có thể giúp những bạn khác ha là không quá hoang mang với việc sử dụng aspirin ha rồi câu thứ hai là của bạn à, bạn cương bạn quách cương bạn quách cương cách đây 22 tiếng bạn có hỏi rằng là bạn tiêm vaccine covid mũi 1 là Moderna mũi 2 là Pfizer thì tiêm được hay không thì mà việc tiêm trộn như vậy làm cho bạn lo lắng thì như vậy thứ nhất là bộ y tế nào thống nhất mà cho phép là chúng ta được tiêm chủng mũi một là Moderna thì mũi hai là dùng Pfizer bởi vì Moderna và Pfizer là công nghệ sử dụng mRNA ha à, tương tự như nhau do đó chúng ta có thể được sử dụng và chúng ta an toàn cho việc sử dụng ha à, chỉ có là thí dụ như mũi một bạn là Moderna mũi hai bạn chích Verocell thì chúng ta phải cẩn thận nha tại vì cái công nghệ đó hơi khác nhau ha à, do đó là bác sĩ nhập xin nhắc lại là bạn cương có thể sử dụng nha và không quá lo lắng về chuyện này và khi chúng ta được ha tới lượt chúng ta chủng ngừa thì chúng ta nên chủng ngừa không chần chờ cho bạn nha rồi và để và ờ, tiếp kế tiếp cái câu hỏi của bạn thì uh, bác sĩ Nhật có một cái chia sẻ về vấn đề uh, tiêm vaccine nha để cho các bạn thì uh, các bạn thấy trên màn hình hai à, bác sĩ Nhật đang chia sẻ cho các bạn thì đây là cái thông báo mới nhất của bệnh viện Từ Dũ về việc chủng ngừa Covid là đối với phụ nữ mang thai trên 13 tuần và những phụ nữ đang cho con bú dưới 24 tháng nha các bạn ha bắt đầu từ ngày 17 tháng 9 và hoàn toàn các bạn được miễn phí miễn phí hoàn toàn các bạn không tốn tiền để mua thuốc chủng ngừa gì cả tuy nhiên à, các bạn sẽ phải thứ nhất là các bạn phải kiểm tra thai kỳ trước bởi vì trước khi mà chúng ta sử dụng thuốc tiêm ngừa thì chúng ta phải kiểm tra thai kỳ cái đó thì các bạn phải tốn tiền rồi ha và như vậy các bạn nhớ là các bạn sau sinh 24 tháng thì khi đang cho con bú á, thì các bạn phải mang theo giấy ra viện giấy chứng sinh và giấy khai sinh các bạn ha thì các bạn trên màn hình có cái mã QR code á, và cái uh, số điện thoại thì các bạn đăng ký hoặc là bằng quét mã QR code hoặc là các bạn đăng ký bằng số điện thoại ha cái khung giờ các bạn hẹn và cái việc tiêm ngừa sẽ ở khu N 1.1 đường Nguyễn Thị Minh Khai nha các bạn ha do đó là các bạn ờ, nếu như mình phù hợp ha là thai phụ trên 13 tuần và các bạn sau sinh trên 24 à, dưới 24 tháng thì các bạn sử dụng ha, cái mã QR code cũng như là cái số điện thoại để mà chúng ta đặt hẹn rồi thì như vậy á nhiều bạn cũng đang lo lắng là liệu rằng là em đang mang thai mà khoảng một vài ngày nữa em sinh thì như vậy em có được tiêm ngừa vaccine hay không hoàn toàn là nên nha rất là nên nữa là khác nha các bạn thì cái việc tiêm ngừa như vậy nó nó sẽ tốt lắm nó tốt cho các bạn nha à, ngay cả khi mà chúng ta ngày mai ngày mốt chúng ta sanh đi thì như vậy á, là chúng ta cũng nên tiêm ngừa nha bởi vì sao khi mà chúng ta tiêm ngừa thì cái kháng thể từ cơ thể của người mẹ tạo ra đó thì nó bảo vệ ngoài cái cơ thể người mẹ ra thì nó còn có thể truyền cái kháng thể đó cho con và các bạn có một cái câu hỏi thường xuyên các bạn hay hỏi bác sĩ Nhật là những bạn mà có tiền căn à, hiếm muộn nè chuyển khoa thất bại các bạn có bị thai lâu sẽ thai liên tiếp các bạn có thất bại trong hai kỳ của những lần trước thì các bạn có làm cái xét nghiệm có một cái xét nghiệm là xét nghiệm đột biến của cái gen uh, à, MTHFR ha nó không phải là cái gen tăng đông nó cũng không phải là cái gen mà gây ra là là, là tăng cái đông máu lên ha bây giờ hiện tại bây giờ là ở châu Âu người ta đã chia hẳn nó ra ha nó không còn nằm ở trong nhóm gen tăng đông probophylla bẩm sinh nữa mà nó tách riêng ra luôn rồi là đó là một cái đột biến gen một đột biến điểm của MTHFR nó chỉ là một cái điểm 1298 677 bay 1 hay sạc min 1 các bạn hay có những cái cái cái kết quả như vậy thì các bạn sợ rằng là khi mà tiêm thì có bị tăng đông máu hay không thì nó không nha và đó nó không liên quan gì hết những cái đột biến điểm đó đó nó liên quan tới cái việc mà chuyển hóa axit folic thành 5 MTHF thôi do đó các bạn có thể là chúng ta không nên làm lẫn và như vậy khi chúng ta tới điểm tim à, đôi khi là chúng ta lại nói là em, em bị mắc cái gen tăng đông thế là cái điểm tim họ nhẹ dạ và họ có thể là họ không có cho bạn tim thì mình mất cơ hội thôi là đáng tiếc do đó bác trả lời luôn cho các bạn mà các bạn đang e ngại về cái việc mà gen tăng đông là không phải đó là cái gen đột biến điểm MTHF nha các bạn nha rồi thì đó là cái bác sinh nhật hướng dẫn cho các bạn rồi và chúng ta bước tới một một cái à, đối tượng nữa là các bạn đang muốn có mẹ, các bạn đang chuẩn bị làm thủ tinh nghiệm các bạn đang mong con thì như vậy việc tiêm chủng có ảnh hưởng tới cái chuyện mà bạn đang muốn có con không câu trả lời là không nếu như các bạn tiêm chủng xong các bạn phát hiện ra chúng ta may mắn chúng ta có thai thì như vậy là quá tốt cho bạn nha thì cái câu chuyện rằng là rất là nhiều bạn là đặt câu hỏi với bác sĩ Nhật thậm chí rằng là mẹ chồng hay mẹ ruột cũng gọi trên điện thoại với bác sĩ Nhật à, bác sĩ Nhật ơi bây giờ con của chị là, là ờ, chuẩn bị đang làm thử nghiệm đang chuẩn bị chuyển phôi đang à, ờ, canh em bé vân vân như vậy thì bây giờ à, nếu như mà à, chúng ta tiêm như vậy thì có ảnh hưởng tới cái chuyện mà theo dõi bé không và như vậy là con của chị có phải tiêm thuốc của Mỹ là Astra là Moderna Pfizer bởi vì chị sợ rằng là nếu mà tiêm Verocell của Trung Quốc sẽ ảnh hưởng thưa các bạn là không hoàn toàn là không nha các bạn được chỉ định các bạn được tiêm bằng cái loại nào cũng được hết nha Verocell Astra Pfizer Moderna tất cả đều có thể sử dụng chỉ là các bạn không tiêm thì mới ảnh hưởng ha việc chúng ta không tiêm mà chẳng may chúng ta có nhiễm covid thì câu chuyện đã được là một số nhà nghiên cứu công bố rằng là nó sẽ ảnh hưởng trên cái chất lượng của tinh trùng trên cái chuyện sản sinh tinh trùng và thậm chí là nó ảnh hưởng đến máu nhỏ ở dương vật và nó gây ra là rối loạn cương dương và ảnh hưởng đến chuyện có con là chắc chắn nha các bạn ha do đó là các bạn đang thuộc tỉnh ống nghiệm đang chuyển phôi đang chuẩn bị bơm tinh trùng các bạn vẫn cứ tiền và nhắc lại là các bạn có tiền căn là các bạn làm các xét nghiệm mà gọi là gen tăng đông là không đúng chúng ta là gen đột biến điểm m đây là f nó không phải gen tăng đông nhớ nha các bạn nha và đột biến điểm đó là liên quan tới cái vấn đề chuyển hóa asphalt thành 5 mthf không liên quan gì tới vấn đề đông máu ở đây nha các bạn ha rồi như vậy đó là cái mà bác nhập hướng dẫn cho các bạn và chúng ta bước tới cuối cùng đó là cho câu 4 nhiều bạn lắm nhiều bạn lắm chứ không phải riêng một hai bạn đâu bác sĩ ơi bây giờ là em đang cho câu 4 em chích như vậy liệu mất sữa không chắc chắn không câu trả lời là không mất sữa và cái thứ hai em cho bú như vậy thì liệu rằng là nó có ảnh hưởng tới em bé không là sai hoàn toàn khi chúng ta tìm ngừa thì cái kháng thể có thể qua sữa và bảo vệ cho bé điều đó rất tốt và cái câu trả lời mà các bạn hay tới những cái điểm tiêm và các bạn bảo rằng đây cho không muốn thì uh, đôi khi những cái nhân viên y tế chúng ta không rành và chúng ta lại bảo rằng chúng ta đem ngừa xong mất sữa thì nó không còn nha cái đó chỉ là sự tưởng tượng thôi nha tưởng tượng thôi và sự bảo vệ cho cá nhân của nhân viên y tế thôi do đó chúng ta bật tim ngừa dạ các bạn ha do đó các bạn thấy không bệnh viện tự chủ là cho phép tim ngừa ha cho tới là dưới 24 tháng các bạn thấy không nha do đó các bạn không chần chờ mình nha cái chuyện mà tim ngừa nha dạ, các bạn ha rồi đó là cái mà bác sĩ nhật hướng dẫn cho các bạn ha các bạn ha rồi rồi như vậy thì chúng ta bước qua nhóm kế tiếp là nhóm uh, chia sẻ các nguyên nhân về hiếm muộn bác sĩ nhật em xem nào à, bạn nào bạn Mai Thanh bạn Mai Thanh cái đây à, không gần ngày bạn hỏi rằng là thai 30 32 tuần móc siêu âm Doppler động mạch rốn động mạch đầu giữa động mạch tử cung có đúng hay không à rồi thì thưa các bạn cái sự phát triển của bé ở tuần lễ thứ 30 28 30 thì hiện tại bây giờ chúng ta sẽ đánh giá dựa trên đo các động mạch rốn động mạch đảo giữa động mạch tử cung nha các bạn nha chính các động mạch đó mới quyết định là bé phát triển có bị giới hạn tăng trưởng trong tử cung hay không chứ không phải là bánh nhau nhớ nha các bạn à, bác sĩ nhật uh, cũng mới trả lời sáng nay cho một bạn rằng là uh, bánh nhau vôi hóa độ 2 độ 3 như vậy sớm quá rồi em bé có nhỏ nhẹ cân không thôi các bạn không cái bánh nhau chúng ta thấy nó chỉ là hình ảnh chủ quan của người bác sĩ siêu âm à, cái hình ảnh đó đôi khi nó chỉ là độ 1 thôi nhưng bác sĩ siêu âm chủ quan bác sĩ siêu âm bảo rằng đây là độ 2 còn nghiệp không em bé nó hoàn toàn bình thường nó không có bị giới hạn đau chuẩn trong tử cung với chúng ta nói rằng em bé nó nhẹ ha điều này là hoàn toàn là không có chính xác do đó để biết được là thai có bị giới hạn đau chuẩn trong tử cung hay không thai phát triển có tốt hay không chúng ta đo Doppler mà bắt đầu từ tuần lễ 28 30 tuần chỉ định nhưng 30 tuần là đúng nha yeah. do đó bác sĩ Nhật trả lời cho bạn uh, Mai Thanh à Mai Thanh ơi Mai Thanh ha có thể an tâm nha dạ, các bạn nha serum Doppler sẽ coi động mạch tử cung nếu cần thiết nhưng đa số chúng ta sẽ coi động mạch rốn động mạch não giữa các chỉ số sẽ biểu hiện ở bách phân vị nhớ nha các bạn các bạn siêu âm xong các bạn thấy mở ngoặt ra có cái uh, số phần trăm đó à, đó là bách phân vị ha cái bách phân vị hay là cái số phần trăm nếu các bạn thấy mà nó từ cái 10 20 trở lên an tâm an tâm cực kỳ ha và ngoài ra người ta còn tính một cái chỉ số nữa đó là chỉ số hệ số não nhau ha để coi nhau ha và não ha nó có sự tương hợp với nhau hay không nha chỉ số não nhau ở bách phân vị cũng trên 10 ha là ổn hết thành thậm chí cuối cùng là dòng kết luận là cân nặng thai nhi phù hợp ở bách phân vị từ 10 trở lên như vậy các bạn an tâm nha đó là hướng dẫn ha các bạn chỉ cần mở tờ siêu âm ra không cần phải tới gặp bác sĩ nhật luôn ha khỏi gặp nhập luôn thấy mở tờ siêu âm ra thấy mấy cái mắt phân vị ha thứ nhất là các động mạch động mạch đảo giữa thứ hai là mạch rốn thứ ba cân nặng hay gì kết luận trên bắt phân vị 10 20 trở lên yên tâm đi về ngủ ha các bạn ha rồi nói vậy thôi chứ cũng nên đưa bác sĩ coi <laughs> rồi và như vậy thì à, bạn à, bạn cương à cũng là bạn cương bạn cương thì có đặt một cái câu hỏi cách đây cũng phải hai ngày bác xin lỗi là đúng là ở trong hội nhóm thì à, bác sinh nhật ờ, bị trôi câu hỏi đó thành ra là bác sinh nhật cũng à, không có thấy được câu hỏi của bạn à, thì như vậy các bạn có thể và ờ, đặt câu hỏi liên tục đặt câu hỏi liên tục ha, các bạn có thể lặp lại copy dán hai câu hỏi liên tục ở trong các cái hội nhóm bác sinh nhật làm admin thì cái câu hỏi nó sẽ hiện lên hoặc các bạn hỏi ở trong kênh youtube ha thì bác sinh nhật cũng thấy được và bác sĩ Nhật sẽ à, lặp lại và trả lời cho các bạn bạn Cương hỏi rằng 24 phần mắc tiểu liên tục về đêm à, tiểu thì bình thường nhưng mà đôi khi là có miệng nóng nhớ bụng thì có sao hay không thật ra là như vậy khi mà chúng ta mang thai đó bạn Cương ơi ha và các bạn ở ba tháng giữa thai kỳ cũng vậy để cùng chúng ta bắt đầu lớn này nó lớn ở tầm này rồi các bạn khi mà nó lớn ở tầm này rồi đó thì như vậy á nó sẽ có sự chèn ép khi mà chúng ta chèn ép cái tay cung mà chèn ép lên phía trước thì chúng ta sẽ bị mất tiểu mà ban đêm á ban đêm á thì cái đường tiểu á ha nó sẽ từ ban ngày chúng ta thức mà chúng ta đi tiểu liên tục mà ban ngày nhưng ban đêm á chúng ta khi là 8 tiếng ha như vậy thế thì chúng ta sẽ bị chèn ép cái đường tiểu và chúng ta đi tiểu nó nhiều và ban đêm á cái chuyển hóa của chúng ta đó nó nhiều hơn ban ngày nữa nha do đó là chúng ta sẽ mất tiểu nhiều nhưng quan trọng là chúng ta cũng tiểu được chúng ta vẫn tiểu bình thường tiểu không nóng rát không đau thì hoàn toàn bình thường hết vậy có là vậy nè các bạn cố gắng làm một thói quen các bạn ngủ dậy các bạn uống một cốc nước một cốc nước đầy ha cái cốc nước cỡ như vậy nè ha và nó khoảng cỡ ờ, trăm rưỡi cho tới 200 ml ha và chúng ta uống như vậy là khi chúng ta mới ngủ dậy sau đó một ngày chúng ta làm sao chúng ta uống khoảng cỡ sáu tám cốc nước đó nha và như vậy và tới khoảng cỡ 6 giờ chiều chúng ta lại hạn chế bớt để gì để buổi tối chúng ta đừng có bị đi tiểu nhiều ở vì đi tiểu nhiều rồi cái vô ngủ được ha ngủ được lại mất ngủ rồi ờ, lại mất ngủ thì lúc đó lại là lên mà hỏi Google hỏi Google Google trả lời hơi cái lo lo lại nó mất ngủ như vậy ha thành ra thôi ha do đó là chúng ta không cần phải căng thẳng rồi và cái thứ hai nữa là nếu như cái tử cung của chúng ta nó ngã về cái sao nhiều thì chúng ta sẽ bị trĩ trĩ của thai kỳ các bạn ha thì do đó là các bạn sẽ uh, an tâm những cái vấn đề đó là những vấn đề bình thường mới khi mà chúng ta mang thai ha dùng từ là bình thường mới ha à, các bạn ha mà sống chung với cái bình thường này ha hoàn toàn bình thường nha các bạn ha rồi đó là cái chia sẻ của bác sĩ nhật. rồi kế tiếp là hội của hội mông con ha à, ờ, bạn minh chính là bạn vi ha thì uh, hiện tại bạn My cũng ờ, có một số việc của gia đình do đó là gần đây thì thấy bạn My cũng không có trả lời nhiều cho đại hội này thì uh, bác sĩ Nhật uh, cũng chia sẻ với bạn uh, bạn Bích trăm bạn Bích trăm câu hỏi của bạn cũng khá lâu rồi bạn cưới nhau một năm thả 6 tháng chưa có thai bạn có làm mà xét nghiệm tinh trùng đồ thì kết quả thì bạn có chụp bạn gửi đây Ờ, với cái quả tinh trùng đồ này thì thật ra thì nó cũng trong giới hạn chấp nhận và khả năng có thai vẫn có thì có khả năng là như vậy có khả năng là cái mình uh, thấy thực hiện một cái gọi là canh trứng á bạn bạn đợi bạn đợi rồi bạn theo dõi trứng rồi khi nào mà trứng nó chuẩn bị rồi ờ, bác sĩ nói ô tối nay trứng rụng trứng rụng rồi về tối nay quan hệ đi điều đó sẽ làm giảm có thai giảm bởi vì như vậy nè bạn phải hiểu rằng là cái tinh trùng á và khi mà nó xuất ra vào trong đường âm đạo của người phụ nữ người vợ đó từ cái đường âm đạo mà nó đi qua cổ tử cung nó lên tới buồng tử cung nó tới ống dẫn trứng ha và nó chờ để cho cho trứng nó rớt xuống thì như vậy á nó mất ít nhất ha tối thiểu là ba ngày tối thiểu là ba ngày do đó cái sức sống của tinh trùng là ba ngày ha thông thường là ba ngày ha do đó nếu như chúng ta để cái tinh trùng mà ha một tuần lại không có sức tinh trùng ở, ở trong cái à, túi tinh của người đàn ông tự động nó cũng yếu đi nó chết đi ha và nó làm cho cái gì tinh trùng do đó như vậy chúng ta không có là trì hoãn cái chuyện mà chúng ta phải đợi à, thử que trứng phóng noãn rồi chúng ta mới à, quan hệ không đúng ha cái noãn đó, nó sống ở trong vòng 24 tiếng à, ha do đó là luôn luôn ha chàng tinh trùng phải tới trước rồi nàng mới thủng thỉnh tới sau ha chứ bây giờ đó là chàng tân trùng ha mà tới sau nàng chờ đi coi phim giận liền thế là không kết hợp với nhau thế là không có thai các bạn ha do đó là chúng ta cứ tập một thói quen để mà chúng ta tăng khả năng có thai cái kết quả này là bạn vẫn có thể có thai một cách tự nhiên được đó nha và như vậy là cứ một đến ba ngày bạn quan hệ với ông xã liên tục dùm cho bác sĩ và không cần phải à, thử que rụng trứng cũng không cần phải à, đi siêu âm gì và như vậy chúng ta qua hệ liên tục thêm trong vòng khoảng cỡ hai tháng đi nếu như mà à, chúng ta vẫn chưa có thai thì như vậy là có thể phải gặp bác sĩ rồi nha và cái hồi cuối cùng là bạn à, là hồi của bạn à, à bạn chú Hồng Minh ha chú Hồng Minh à, và bạn Ánh Dương ha rồi hội này thì à, các bạn cũng à, rất là tích cực à, trả lời cho các bạn rất là nhiều ha Ờ, bạn Chu Hồng Vinh với lại bạn Ánh Dương thì à, cũng là một trong những bạn mà thành lập à, cái hội à, giúp ích cho các bạn ở à, vùng bệnh viện à, gần bệnh viện Mỹ Đức ha ha đó nhưng mà tất nhiên là các bạn à, cũng có kinh nghiệm hướng dẫn ở các bệnh viện khác ha như An Sinh Dạng Hạnh rồi thì bạn Yến Linh cách đây 23 tiếng bạn có hỏi rằng là bệnh viện Hùng Vương à đó, bạn vô hội ha nhưng mà bạn hỏi về bệnh viện Hùng Vương thì à, bạn thông tin ống nghiệm còn như phôi đang trữ bệnh viện trễ hai tháng mà chưa đóng tiền này nhiều bạn gặp lắm nha à tức là do những yếu tố à, khách quan như covid như công việc bạn chưa có đóng tiền thì bạn sợ rằng là bệnh viện hủy phôi bạn không có bệnh viện không bao giờ ha tự ý hủy phôi trừ khi nào mà trên 2 năm không liên lạc được với các bạn ha thì như vậy thì mới cân nhắc là sử dụng cái phôi đó vào cái mục đích khoa học ha chứ nếu như mà à, gọi là à, không đóng tiền tôi hủy phôi không phải giống không phải là giống như là tiệm cầm đồ không tới tháng không đóng tiền rồi cái là đem đồ đi bán không có nha chắc chắn là không do đó nếu như mà các bạn hết dịch thì các bạn có thể liên lạc ha thì các bạn có thể là liên lạc với tổng đài bệnh viện kết nối với lại khoa hiếm muộn ha của bệnh viện hùng vương thì có thể là các bạn à, sẽ được hướng dẫn à, mình phải chuyển khoản hay cái gì đó ha các bạn ha ngay cả những bệnh viện khác ở từ dụ thì cũng vậy các bạn nha do đó các bạn không có cần phải quá căng thẳng và lo lắng đâu các bạn nha rồi bạn à, bạn kim tiên bạn tiên ha bạn tiên bạn hỏi là à, tiêm ngừa covid ở bệnh viện mỹ đức thì có cần đăng ký qua link hay không và loại vaccine nào sẽ được tiêm thì ở bệnh viện mỹ đức thì à, các bạn có thể đăng ký qua app ha à, uh, theo nhật nhật biết thì các bạn có thể đăng ký qua app nè các bạn có thể đăng ký qua mã qr nè qua link nè à, và ngoài ra thì bệnh viện mỹ đức thì hiện tại giờ là đang chích là astra pfizer ha moderna thì hiện tại giờ là chỉ dành cho những cái uh, đối tượng là lớn uh, à, lớn tuổi ha tuy nhiên là cũng vẫn là bây giờ là chủ yếu là astra và pfizer ha và có thể là verocell ha tùy theo sức khỏe của các bạn nhé các bạn ha rồi như vậy thì bác Nhật cũng đã à, trả lời một số câu hỏi cho các bạn thì bây giờ là bác sĩ Nhật sẽ um... rồi cảm ơn các bạn cũng đang tham gia nhiều à chúng ta sẽ nghỉ một chút xíu một phút rồi bác sĩ Nhật sẽ bắt đầu trả lời câu hỏi cho các bạn rồi như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng à, các câu hỏi của các bạn ha các bạn uh, giúp dùm cho bác sĩ Nhật là các bạn đang ở bên kênh fanpage đó. À, các bạn uh, chuyển ờ, đặt câu hỏi ở bên kênh youtube dùm cho bác sĩ Nhật tại vì bên kênh fanpage đó, trôi rất là nhiều ha bác Nhật không có kịp đọc rồi câu đầu tiên là của bạn bạn Hoa Dương hay bạn Dương Hoa à, chào bạn à, bạn à, đang canh nội mạc chuyển phôi ở từ vũ nhưng ngừng 6 chu kỳ nội mạc do 6 ứ dịch à, nguyên nhân nào và uống thêm thuốc gì mà ăn uống như thế nào thì đây là một cái thứ nhất rằng là bạn không có cung cấp cho bác sĩ Nhật là là bạn có từng mổ hay không. Ờ, những bạn mà, gọi là, vô sinh và thứ phát á, ha, những bạn mà vô sinh thứ phát á, thì á là các bạn thường á là sau một cái mổ lấy thai thì các bạn bị cái, gọi là, ờ ứ dịch ở nơi vết mổ, nó gây ra ứ dịch ở niêm mạc tử cung, cũng như là chúng ta canh niêm mạc và sau đó ờ, khi siêu âm tới cái ngày mà chuẩn bị mà chuyển phôi á thì phát hiện ra một lớp dịch tuy nhiên các bạn chú ý như vậy nè nếu cái lớp dịch đó nó tầm độ khoảng 2 mm đổ lại đó là cái dịch trong thôi nó không có cái hình ảnh dịch lợn cợn vẫn có thể chuyển phôi nha các bạn và bác sĩ Nhật cũng đã chuyển cho một số bạn ha rằng là sau đó thành công ha à, ban đầu thì ờ, những cái nghiên cứu thấy rằng là sợ là khi mà lòng bị cung mà ứ dịch á là chuyển phôi vô phôi không thành công nhưng mà bây giờ chúng ta đã đánh giá lại cái việc ứ dịch nếu dưới 2 tới 3 mm đó chỉ là dịch trong thôi cho nên hình ảnh siêu âm đó là cái cái cái cái phần ờ bác sĩ xin lỗi à nó bị ờ, trục trặc về đường truyền gần đây ờ, cái đường truyền ờ, chắc ở nhà bác nhật là nó có hơi gặp trục trặc ha à, đang xem xét là à, sau khi dịch là chắc phải gắn thêm một đường truyền riêng nữa quá nha chứ còn cái là sử dụng đường truyền chung các bé à, chắc nó đang học online thành ra là nó chiếm dụng sống quá ha rồi à, sẽ hứa rằng với các bạn là cố gắng là sẽ làm thêm một đường truyền ha hiện tại bây giờ bác sĩ nhật đang sử dụng đường truyền là của vnpt ha chắc là phải thêm đường truyền viettel ha rồi như vậy mình quay lại câu chuyện rồi xin lỗi khoan xíu nha thì như vậy là nếu như mà bạn mà um, có cái mà ứ dịch ở niêm mạc á thì như vậy là ứ dịch mà nếu dưới 2 mm và cái hình ảnh của cái dịch đó, đó là nó là cái hình ảnh dịch trong thôi nó không phải là hình dịch ảnh của dịch lợn cận thì các bạn vẫn chuyển phôi được nha do đó là chúng ta không cần phải lo lắng chúng ta ăn uống gì thì ờ, trên trang web psphộngia.com thì bác có cái chế độ ăn uống ha cho cái uh, niêm mạc ha cho niêm mạc nhưng mà thật ra thì cái um, những cái chế độ ăn uống đó là làm tăng cái sức khỏe cho các bạn những cái đề kháng cho các bạn ha đó chứ còn gọi là sử dụng thức ăn để mà làm cho tốt niêm mạc thật ra nó là một cái câu chuyện mà các bác sĩ rất là mong muốn ha những cái giai thoại các bạn truyền tay nhau chẳng hạn như ăn sầu riêng ha ăn sầu riêng rồi có nhiều bạn ăn cả hai ba trái sầu riêng ha chạm máu mũi luôn ha nhưng nó không phải nghe các bạn ha thì sầu riêng trong đó nó có một cái phytoestrogen ở đó có nhưng cái lượng của nó không có nhiều đâu nó không nhiều bằng cái mà thuốc bạn uống đâu ha và cái thứ hai cái sầu riêng các bạn đường nó dữ lắm ha mà bạn cũng biết rồi một trong những yếu tố mà gây ra bất lợi cho phôi làm tổ đó là đường ha những bạn mà tiểu đường những bạn có buồn trứng đa nang có gọi là cái đường có tiềm ẩn á các bạn mà ăn cái sầu riêng nhiều á thì nó lại lợi bất cập hại ha thì các bạn có thể ăn bơ cái bơ của mình cái bơ đó, ăn ngon các bạn đừng bỏ đường các bạn ăn sống thì cũng được à không bạn xin lỗi ăn chín trái bơ chín nha chứ phải trái bơ sống trái bơ chín ha rồi các bạn cầm mình ăn ha bơ rất tuyệt vời nó làm gì nó tăng cái sức đề kháng của mình nó cung cấp những cái dưỡng chất cho mình nha đó bác nhận khuyên là trái bơ cái thứ hai là các bạn hay có đồn đại là cháo cá chép tao nói là như vậy nè cá chép á cái, cái omega 3 của cá chép nó cũng khá là nhiều cái vitamin E ha cái thành tố vitamin E ở trong cá chép nó cũng có ha do đó cá chép cá thu cá hồi ha cái nào các bạn ăn được là các bạn sử dụng ha chúng ta hạn chế thịt mỡ ha cái thịt mỡ làm cho rối loạn cái chuyển hóa ha do đó là chúng ta có thể sử dụng ha đó các bạn đã hiểu được ha rồi rồi như vậy thì bác nhật à, bước sang câu hỏi kế tiếp của bạn à, đặng nguyễn thị minh thư à, rồi chào bạn à, bạn thư thì à, có protein điện cao bạn có uống bạc lô đen được một tháng rưỡi rồi về lại còn 2.5 thì cần uống thuốc hay không và có phải bị tăng trở lại không thật ra là như vậy là cái prolactin á ha cái prolactin á thì nó xuất hiện khi nào ha các bạn à, khi mà mình sanh xong á thì các bạn thấy là chúng ta có sữa cho con bú đó chính là cái prolactin á trên não chúng ta đó ha khi mà à, chúng ta sinh xong thì nó sẽ phát ra tín hiệu nó làm tăng cái prolactin lên cái prolactin tăng cao lên và như vậy mới tiết sữa đồng thời các bạn thấy khi rồi lactin của người phụ nữ sau sanh á chúng ta có một biện pháp ngừa thai là cho con bú á ha những bạn gọi là gọi là ngừa thai cho bằng cách là cho con bú ha thì khi cho con bú thì chúng ta có thể ngừa thai được do cấp độ tiền tăng thì cũng như vậy các bạn ha cũng như vậy là khi mà vì một lý do gì đó các bạn phải kiểm tra kỹ nha prolactin ha là nó tăng thì như vậy tăng ở chỉ số bao nhiêu gấp 4 lần thì nó mới có ý nghĩa nha bạn nha cái thứ hai nữa là nó có đi kèm theo những cái microcanxi ở tuyến yên hay không à, có những bệnh lý ở tuyến yên hay không và cái thứ ba nữa là bạn có đang sử dụng các cái loại thuốc những cái thực phẩm có thể gây ra tăng tiết cái prolactin hay không chẳng hạn bạn uống thuốc dạ dày thuốc dạ dày đó ha cái thuốc dạ dày á mà cái simetinin á nó có thể làm tăng prolactin nhưng mà chỉ tăng thoáng qua rồi đã hết bạn hết uống thuốc dạ dày à, thứ hai là bạn stress khi mà bạn stress bạn mất ngủ ha là tự động cái prolactin nó cũng sẽ tăng lên thì ở với người mẹ mà đang cho con bú cũng vậy đó ra khi mình cho bú á, cái prolactin á, nó tăng lên cái ban đêm á những người mẹ mà cho con bú bình thường không có thức nổi đâu ha nhưng do cái prolactin nó tăng lên thành ra là thức cho con bú ha đó là cái cơ chế tự nhiên cái thứ ba nữa đó là cái gọi là cái rượu bia đó ha những cái rượu bia này nó có thể làm cho tăng nhẹ rồi lên lên ha đó và cái cuối cùng là stress là trầm cảm ha đó do đó là các bạn sẽ cần phải à, để ý và cái chỉ số này thì nếu như các product của bạn đã được khống chế ở chỉ số này thì bạn nên sử dụng duy trì nó có liều duy trì và chúng ta duy trì cho tới khi chúng ta mang thai được 12 tuần bởi vì như vậy các product tăng ngoài cái chuyện mà nó có thể nó làm cho chúng ta khó thụ thai thì nó còn một cái vấn đề nữa nó gây ra sảy thai à nó gây ra sảy thai tại sao khi mà các prolactin tăng cao lên cái sự đối thoại giữa các phôi thai và cái tử cung đó, nó sẽ kém hơn và cái nguy cơ nó sẽ làm cho là thai khó phát triển hơn nha các bạn ha rồi đó thì vậy thì à, bác hướng dẫn cho bạn Minh Thư là như vậy các bạn Thư ha rồi nếu như bạn Thư vẫn còn câu hỏi thì bạn Thư vẫn có thể đặt tiếp cái câu hỏi ha rồi bạn à, chào bạn à, Phan Hà bạn Phan Hà rồi chào bạn bạn đang uống thuốc bổ à như bác có kê cho bạn rồi có nên uống thêm vitamin E để tốt cho trứng hay không hiện tại bạn đang uống recalcitrol chồng thì uống uh, motility virility rồi thế như vậy vitamin E là quá tốt vitamin E là quá tốt nó là thành tố ha để cho các tế bào bắt đầu có thể nhất là tế bào sinh sản ha có thể là mình và phát triển tế bào Cho đó bạn uống mỗi ngày một vitamin E tại sao da chúng ta chúng ta cần phải uống vitamin E để cho da chúng ta tốt thì y như vậy da chúng ta là mỗi ngày nó sản sinh cái tế bào nó sản sinh ha thì như vậy chúng ta uống E là quá tốt omega 3 quá tốt ha và còn ông xã thì vẫn tiếp tục uống như vậy vẫn được nha bạn ha rồi à, để bắt coi ở trên kênh Facebook à, Facebook Facebook à, à, bạn Hương Thảo um bạn Phương Thảo có hỏi bác rằng là bạn có thai gần 20 tuần hôm nay bạn đau bụng dưới mà đau bên phải ờ, không ra dịch đâu hay ra máu gì hết có vấn đề gì không ô bạn ơi bạn phải đi ngay vào bệnh viện à giống như phía dưới bác thấy bạn Nguyên Hương bạn Nguyễn Hương bạn có khuyên là vào bệnh viện đúng rồi bạn ngoài cái khi mà bạn có thai 20 tuần là một trong những cái mà mình hay có đó là bạn bị viêm ruột thừa bạn đi liền đi bạn Thảo ơi bạn Phương Thảo tại vì cái viêm ruột thừa ở thai kỳ đó cái tử cung có lớn đó, nó có thể chèn lên cái ruột thừa và bạn làm đau ruột thừa cái thứ hai và gọi là viêm đài bể thận ha bạn cũng đau nhiều ngay cái vùng đó luôn nha nếu như bạn kèm theo sốt đi tiểu khó ha à, Thảo Thảo đi liền dùm cho bác Nhật cho Thảo à đúng là cái trên cái Facebook thì nó trôi tin nhắn mày quá rồi cảm ơn Hương ha ha bạn Hương bạn Hương tư vấn ngay cùng với bác Nhật ha rồi cảm ơn Hương rất là nhiều ha rồi hy vọng là bạn Thảo là nhận được câu trả lời và bạn Thảo uh, đi vào bệnh viện ngay dùm cho bác nha rồi rồi ờ, bạn bạn Huỳnh Dâu à, à chào bạn à bạn là có bà xã bị thai lâu nhiều lần cứ là tới 8 tới 12 tuần tới thêm có tim thai thì bị mất tim thai đi xét nghiệm thì ông sẽ là bị phân mảnh hay là DFI là 30,5% đó là nguyên nhân hay không và vợ chồng có thể có công bình thường hay không thật ra là như vậy là bạn một cái phôi thai á, ha thì á, là nó sẽ được cấu tạo từ loãng và tinh trùng và bản thân cái phôi đó nó phải phân chia thật là tốt thì như vậy chúng ta phải có ba cái thành tố là không có lỗi thông tin di truyền của noãn bào không có lỗi thông tin di truyền của tinh trùng mà không có lỗi thông tin di truyền của phôi thì như vậy nó mới tương hợp được nó mới tương hợp được với bạn nha thì rõ ràng rằng là bạn có và xã bạn có thụ thai được và thai nó phát triển được cho tới 8 đến 12 tuần thì rõ ràng là phôi thai nó có phát triển tuy nhiên tuy nhiên khi mà có lỗi thông tin di truyền gọi là ADN nó có phân mảnh nó có đứt gãy ha thì có khả năng bây giờ tới cái phôi này nó có thể là bội gì đó ha do chúng ta không có làm cái karyotype ha cái này là không khuyến cáo thường quy nhưng nếu chúng ta làm thì chúng ta thấy rằng cái những cái phôi thai mà bị lâu á tám mười hai tuần có khả năng là nó bị ha có bất thường lệch bội ở trên nhiễm sắc thể của phôi thai cái đó chúng ta làm xét nghiệm cái lệch bội đó không phải là để điều trị mà để chúng ta biết coi là bội là nó ảnh hưởng từ đâu ha tuy nhiên rõ ràng là bà xã bạn vẫn có thai được có nghĩa là bà xã các bạn vẫn có thể thụ thai được vẫn có thể có thai tự nhiên được nhưng sao nó thai ngừng phát triển vậy thì bạn làm gì hiện tại thì theo đồng thuận mới nhất hiện tại bây giờ thì đối với những bạn mà gọi là thai thất bại liên tiếp như vậy thì chúng ta nên thứ nhất là chúng ta kiểm tra các bệnh lý miễn dịch ha bà xã đó bà xã kiểm tra các bệnh lý miễn dịch uh, antiphospholipid lupus ha rồi tiểu đường rồi coi có bị vấn đề về tuyến giáp hay không ha nhược giáp nhược giáp hay gây ra vấn đề này lắm các bạn nha thì như vậy á, là rõ ràng là chúng ta đã đã đã có thể thụ thai tự nhiên được thì chúng ta vẫn có thể thụ thai tự nhiên được thì do đó là sau khi mà uh, bạn đã hiểu được sau buổi stream này bạn đã hiểu được thì uh, hy vọng rằng là bà xã sẽ đi làm các xét nghiệm ha như vậy thì uh, bạn có thể lên trang web psvàquanhật.com thì uh, bạn vào cái mục tìm kiếm bạn đánh chữ thay lưu thì có cái một số khác xét nghiệm đề nghị của bác sĩ Nhật thì à, bạn có thể cho bà xã thực hiện còn à, bản thân bạn thì bạn mình cũng biết rồi cái DFI nó có phân mạnh có nghĩa là nó có cái lỗi thông tin di truyền trên DFI ở trên cái à, cái cái cái phân mảnh của tinh trùng thì như vậy là để mà mình có thể mình mang thai tốt thì hiện tại khuyến cáo dành cho bạn là thụ tinh ống nghiệm với mình nuôi lên phôi ngày năm và cộng trừ có thể có hoặc không mình làm sinh thiết phôi bởi vì á, những cái phôi thai mà làm thủ tinh ống nghiệm tức là khi làm thủ tinh ống nghiệm thì các bác sĩ mình sẽ lấy mảng bào ra quan sát với cái điện vi những đoạn bào những đoạn bào đó hình ảnh tương đối ổn lấy tinh trùng ra với cái điện vi mình phải quan sát cái tinh trùng ha tương đối ổn về mặt hình dạng mới kết hợp lại ha rồi thì sau đó nếu phôi thai nó được hình thành ở phôi ngày 3 thì chúng ta có thể tiếp tục nuôi phôi lên phôi ngày 5 và chúng ta sử dụng một cái kỹ thuật là time lapse các bạn có sử dụng máy ảnh máy điện thoại các bạn cũng thấy cái chế độ time lapse time lapse là mình theo dõi sự phát triển phôi liên tục ha phát triển ha khi mà nó có một cái camera ở trong cái cái buồng mà nuôi phôi á cái camera đó sẽ theo dõi và như vậy là nó có hệ thống mà trí thông minh nhân tạo ha AI nó sẽ đánh giá cái hình ảnh đó là cái phôi nào ha ví dụ cho năm phôi bảy phôi trong một cái buồng nuôi phôi thì như vậy cái camera nó sẽ quay sát cái phôi nào mà hệ thống AI nó đánh giá rằng cái hình ảnh này là cái phôi khả năng là bất thường thì nó sẽ báo và sẽ bảo loại ra và như vậy những cái phôi mà nó phát triển đến ngày năm thì thay chọn lọc tự nhiên nó cũng sẽ giúp cho là cái lệch bội sẽ giảm đi rồi và tiếp tục một cái bước nữa đó là sinh thiết phôi ha à, tuy nhiên rằng là sinh thiết môi chi phí nó khá cao nha rồi à, ô bạn Phương Thảo rồi rồi đúng là bạn đã có ruột thừa và đã bổ rồi rồi à rồi thì Thảo ơi thì như vậy là Thảo ráng tịnh dưỡng nha rồi còn cái mà cái bụng á, thì sau đó thì nó phải từ từ mới bớt dần do cái ruột của mình đó nó tổn thương á thì nó gây ra nha bạn nha rồi à, để bác xem ờ. rồi à chào bạn <laughs> Trần Phước và cảm ơn các bạn cảm ơn các bạn thì à, các bạn đang theo dõi trên kênh Facebook á à, các bạn cũng giúp dùm cho bác sĩ Nhật mỗi bạn thôi mỗi bạn một cái à, bấm chia sẻ thì như vậy thì các bạn khác ha à, thấy được và các bạn vào các bạn đặt câu hỏi để có thể bác sĩ Nhật chia sẻ những cái kiến thức ha để giúp cho các bạn một phần nào đó nha khi mà trong cái mùa dịch bệnh này rồi cảm ơn bạn Phước nhiều nha rồi các, cảm ơn các bạn cũng đang ờ, đang theo dõi mà các bạn ờ, đang chia sẻ ha rồi cảm ơn các bạn rồi như vậy thì à, bạn uh, coi bạn à, bạn Lê Thúy bạn Lê Thúy bạn tiêm mũi một là vaccine AstraZeneca vào lúc ngày 13 tháng 8 ở bên Từ Vũ thì nay mũi hai được tiêm chưa và thầy Vũ đã cho tiêm mũi hai chưa à thì như vậy nha bạn theo mà quy định của Bộ Y tế đó thì thầy Vũ cũng phải theo cái quy định của Bộ Y tế và Sở Y tế là trực tiếp thì là phải 8 đến 12 tuần thì 13 tháng 8 13 tháng 9 thì như vậy bạn cũng chưa được 8 tuần thì uh, mình sẽ đợi tới 8 tuần các bạn ha Tuy nhiên Tuy nhiên bạn theo dõi uh, thông tin ở trên báo đài thì uh, ở sở y tế uh, mà bộ y tế cũng đang có dự kiến rút ngắn lại à, là còn 6 tuần à, nếu như bạn thấy mà có ra quyết định là 6 tuần à, nhưng mà bác sĩ nhật cũng sẽ à, thông báo cho các bạn à, nếu như bác sĩ nhật có thông tin á, là bác sĩ nhật thông báo liền à à do đó là bạn thấy rằng là là, là đó giống như ngày hôm nay à, là bác sĩ nhật nhận được thông báo từ bệnh viện từ Vũ à đó à, thông báo nó sẽ thay đổi tùy theo cái những quyết định của bộ y tế và sở y tế thì à, nó phù hợp để cho các bạn có thể làm mình tới mình tìm ngừa ha các bạn ha rồi các bạn cứ theo dõi kênh uh, livestream BS và Quang Nhật ha thì như vậy là các bạn sẽ nhận được thông tin ngoài ra thì các bạn cứ đặt câu hỏi ha ở trên kênh à, ngay phía dưới của những cái video livestream bác sĩ Nhật thấy được thì bác sĩ Nhật sẽ à, giúp hướng dẫn cho các bạn nha rồi và ngoài ra thì à, giống như hồi nãy bác sĩ Nhật chia sẻ cho các bạn là những cái câu hỏi của các bạn ở trên à, các cái nhóm bác sĩ Nhật làm admin á ha thì bác sĩ nhật cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn ha vào đầu giờ ha các bạn nha rồi à, kế tiếp là bạn à, bạn quân nguyễn ha bạn quân nguyễn rồi trước khi mà bác sĩ nhật à, à, tiếp tục thì à, mình sẽ nghỉ khoảng một phút nha rồi như vậy thì à, câu hỏi của bạn à, bạn Quân bạn hỏi rằng là bạn làm thủ tính ống nghiệm à, nay được 25 tuần kết quả siêu âm thấy chuyển thành đánh nhau là độ 2 chỉ số IFE nó làm đo 4 cái buồn ối là 19 ở bác phân vị 50 so với tuổi thai 25 vậy bình thường hay không chúc mừng bạn rất là ổn ha tuy nhiên nó có một số vấn đề một chút xíu thôi ha bánh nhau ở độ 2 thì gọi đó là cái yếu tố chủ quan của người bác sĩ siêu âm nó không đánh giá sức khỏe thai nhi dựa trên chữ thành bánh nhau nữa nha các bạn nha do đó là các bạn quên đi quên đi độ chữ thành bánh nhau nhưng ha chỉ số ối mà ở 19 à, 19 thì các bạn ha cần phải để ý tiểu đường hay không nha nước ối này nó hơi nó hơi nhiều một chút nhưng mà nó chưa gọi là dư ối nó chưa gọi là đa ối ha nó hơi nhiều một chút thì các bạn ở tuần lễ thứ 24 cho tới 28 chúng ta lưu ý là chúng ta nên đi làm xét nghiệm tiểu đường đó là xét nghiệm 75 gam đường á ha hoặc là ít nhất là bạn phải làm cái xét nghiệm đói và xét nghiệm sau ăn 2 giờ nếu như các bạn chưa có điều kiện mà làm xét nghiệm 75 gam đường ha thì bạn làm xét nghiệm đói và xét nghiệm 2 giờ sau ăn ha cũng như là thêm HbA1c thì như vậy chúng ta có thể đánh giá được và giống như hồi nãy bác sĩ Nhật có nói á, hãy mà các bạn siêu âm xong các bạn thấy cân nặng mà ở bách phân vị mà từ 10 trở lên an tâm đi về ngủ ha an tâm rất là an tâm ha và ngoài ra ở tuổi thai này thì bạn có thể làm thêm một cái siêu âm đó là siêu âm hình thái trái tim của bé khảo sát riêng trái tim của bé nha đó hoàn toàn tốt ha khảo sát trái tim của bé hoàn toàn rất tốt nha bạn ha đó rồi thì như vậy đó là bác hướng dẫn cho bạn quân rồi như vậy thì à, bác sĩ Nhật cũng à, có một thông tin chút xíu dùm các bạn thì à, hiện tại thì giờ à, là bác sĩ Nhật cũng có giúp cho các bạn xanh à, theo yêu cầu của các bạn ở các bệnh viện ha như bác sĩ Nhật đang hướng dẫn các bạn ở trên màn hình đó ha bệnh viện Mỹ Đức nè ha bệnh viện An Đông bệnh viện Đạo Y Dược ha các bệnh viện quốc tế ha nhưng mà các bạn lưu ý rằng là, là nếu mà chúng ta cố gắng sinh thường được thì chúng ta nên sinh thường theo chỉ định trừ khi nào mà có chỉ định sản khoa phải mổ thì chúng ta mới cần mổ ha điều gì chúng ta nằm lâu ở trong bệnh viện hay chuyện lây nhiễm chéo nó có thể nó xảy ra do đó là bác sĩ Nhật vẫn khuyến khích các bạn nếu sanh thường được thì sanh thường thụ tinh ống nghiệm không phải là chỉ định bắt buộc phải mổ mà thụ tinh ống nghiệm chúng ta mổ là vì sao vì chúng ta quá lo lắng chúng ta tốn quá nhiều tiền chúng ta quá nhiều thời gian mong đợi rồi nên chúng ta mổ ha nhưng mà đó không phải là một chỉ định gọi là bắt buộc nha các bạn ha rồi rồi như vậy thì à, bác sĩ Nhật sẽ tiếp tục để câu hỏi cho các bạn ừ. rồi các bạn ở trên kênh à, Facebook mà bác mới thấy một bạn à, câu hỏi này cũng khá là hay bác muốn chia sẻ cùng với các bạn một bạn có cái nick rất là dễ thương út nhỏ ha à, có bài hát là nhỏ ơi ha chắc các bạn cũng biết mà hát nhỏ ơi thôi đồ cho bạn để cho bạn đỡ căng thẳng thôi rồi tình cờ là họ nhỏ à, nhỏ hỏi ha là bác ơi có tiền sử sảy thai ở 21 tuần đó do họ eo hiện tại 18 tuần thì có xoắn mua clip nữa hai hôm nay thì cảm giác hơi thấu hơi buốt thì có phải do viêm hay không ờ, bác cũng hơi ngạc nhiên là thật ra đó, khi mà bạn có tiền căn mà xảy ở 21 á, còn lại 21 mà do hở eo á, thì cái tuổi thai này là bạn đã phải khâu eo rồi ha, bạn phải khâu eo rồi và khi mình khâu eo á là mình xoắn mô clip luôn chứ không có làm cái mà à, mình xoắn mô clip riêng ha tuy nhiên là bạn đã làm rồi thì à, thôi cũng không sao bởi vì á, là khi mà bạn có đặt cái mỏ vịt vào trong cái âm đạo đó khi mình đặt cái mỏ vịt vào trong âm đạo đó, các bạn ha thì cái cành trên của mỏ vịt đó đôi khi là nó cứng vào trong cái đường tiểu ha nó làm khi mà uh, bác sĩ quan sát các bác sĩ làm thủ thuật phải mở rộng ra thì nó cứng vào trong đường tiểu nó làm cho đôi khi là mình bị cái là cái đường tiểu nó có bị đụng chạm á và như vậy á, là bạn sẽ sau đó bạn bị tiểu bị thốn ha bị hơi buốt ha cái đó là do là Ờ, cái cái cái đường âm đạo của mình này vậy nè các bạn ha mà cái mẫu vịt á mình đưa vào mình buông cái mẫu vịt ra ra cái mẫu vịt buông ra mới thấy được thì như vậy cái cành trên của mẫu vịt nó chạm cành dưới thì ở đường hậu môn do đó bạn nào đã từng khám phụ khoa mà ở đây thì à, nếu mà có bầu thì chúng ta đều đã từng rồi à, khám phụ khoa chúng ta biết ha đặt mẫu vịt vô khó chịu lắm ha và bác sĩ phải à, nhẹ tay khéo léo ha thì đôi khi mới mới cẩn thận được và cái thứ hai nữa là bạn cố gắng ha bạn út nhỏ ơi út nhỏ sẽ đi à, vào bệnh viện lớn và như vậy chúng ta sẽ cân nhắc cái việc khâu eo và hiện tại bây giờ nếu được thì út nhỏ đo chiều dài kênh cổ tử cung thứ hai ngoài cái chuyện đo chiều dài kênh cổ tử cung các bạn nhớ nha nha kênh cổ tử cung bình thường là từ 28 cho tới 50 mm là bình thường khi nào gọi là ngắn khi nào nó dưới 28 25 thì chúng ta mới gọi là ngắn và cái thứ hai cái chuyện ngắn nó không có phải là cái yếu tố cuối cùng mà cái hình dạng của cái kênh cổ tử cung nó hình gì nó hình chữ y ngắn nó hình chữ y dài nó hình chữ u đó thì nó mới quyết định ha là cái cổ tử cung này nó như thế nào thì tại sao nếu như mà cái hình mà cái hình đó là hình chữ u như vậy ha hình chữ u như vậy thì cái cổ tử cung đây nó ngắn thì như vậy cái khả năng mà bị sanh non cao lắm sẽ thai cao lắm ha hoặc là nó y dài nó y dài như vậy nó cũng sẽ thai cao lắm còn nếu như mà nó là y ngắn À, hai bạn thấy chữ y ngắn thì nó dài sọc như vậy nè ha à, chữ y ngắn dài sọc như vậy thì nó an toàn nha bạn ha do đó là út nhỏ là mình à, có thể là mình à, nên đi kiểm tra cái cổ tử cung mình đo cái chiều dài cổ tử cung ha và chiều dài cổ tử cung á thì các bạn khác cũng nên để dùm cho bác nhận chút xíu là tới khoảng cỡ tầm độ 28 30 tuần đó chúng ta cũng không nên đo chiều dài cổ tử cung bởi vì chiều dài cổ tử cung nó sẽ thay đổi nó thay đổi chứ không phải nó cố định bất di bất dịch một con số đâu miễn sao nó nằm trong khoảng miếng thiên là từ 28 cho tới 50 mm hay còn gọi là cm là từ 3 cho đến 5 cm là như vậy ổn không vấn đề phải lo lắng hết cho bạn nha rồi thì như vậy là chúng ta cũng phải hiểu rằng cái việc đo chiều dài cổ tử cung nó cũng chỉ mang tính tương đối không phải là tuyệt đối nó không giữ có những bạn rằng là bác sĩ Nhật ơi tại vâng. sao mà bác sĩ Nhật hướng dẫn cho em là cổ tử cung của em là em đo được là 32 40 rồi sau đó đột nhiên rằng là em bị sảy thai bị sinh non đúng bởi vì cái cổ tử cung mình đo nó chỉ là một trong những yếu tố mà chúng ta có thể thấy được hiện tại bây giờ á, là để mà làm cái chuyện phát hiện được là cái nguy cơ mà có thể bị sảy thai hay không thì cái chiều dài cổ tử cung đo hiện tại bây giờ nó ở mang tính thứ hàng thứ không còn là hàng đầu nữa nó có một cái xét nghiệm nó nhiều tiền lắm đó là xét nghiệm PG nha hoặc là cái xét nghiệm fibronectin cái đó thì nó nhiều tiền à, ờ, nó cũng không phổ biến ở tại Việt Nam chúng ta ha đó rồi thì đó là cái bác Nhật hướng dẫn cho mình cái nào mà mình có thể thực hiện được nha rồi với út nhỏ ha rồi à, bạn kế tiếp là bạn, bạn Phạm Hoàng à một bạn có cùng hỏi bác sĩ Nhật ha Phạm Hoàng Phạm Nhật ha rồi bạn bị lưu thai bốn lần ồ rất là đáng tiếc bạn à, không có tim thai ở tuần lại thứ bảy bạn bị hai gen dị hợp đó gọi là đột biến điểm gen dị hợp ha mà tinh trùng của bạn phân mảnh là 12 phần trăm nguyên nhân do đâu mà không có tim thai thì thật ra là như vậy à, bác sĩ Nhật cũng hướng dẫn cho các bạn đối với những bạn mà có đột biến đồng hợp tử hay là dị hợp tử ở đột biến điểm của MTHF thì nó liên quan tới cái rối loạn chuyển hóa của axit folic thành 5 MTHF nó mang tính gọi là thiếu tương đối ha axit folic nhưng không phải là nó là nguyên nhân gây ra mà đó chỉ là cái góp phần vào nhớ nha cái đột biến điểm đó là nó góp phần vào có nghĩa là cái bản thân cái phôi đó nó có khả năng là nó bị sai lệch thông tin di truyền rồi nó đối thoại không tốt đối với tử cung và niêm mạc và cái chuyển hóa axit folic để cung cấp 5 mda em nó kém do mình có đột biến ha điểm của gen dị hợp tử hay đồng hợp tử các bạn cũng hay hỏi là đồng hợp tử là nguy hiểm hơn hay dị hợp tử nguy hiểm hơn thì à, mình quay lại một chút về kiến thức về sinh học một chút ha đồng hợp tử đồng hợp tử là hai cái giống như nhau thì như vậy đồng thì lúc nào nó cũng mạnh hơn ha là cái dị ha cái dị hợp nó là một cái uh, lớn và một cái nhỏ nó khác nhau thì cái yếu tố tác động của đó nó sẽ ít hơn đối với lại cái đồng hợp tử tuy nhiên thật ra nó cũng không hoàn toàn là như vậy nó cũng tùy theo cái gen cái bộ gen allen đấy như thế nào các bạn ha do đó thì nó cũng không phải gọi là à, cái đồng hợp tử hay gì hợp tử cái nào nó nguy hiểm hơn thật ra cái đó nó không là nguyên nhân mà đó là cái hàng thứ nha các bạn ha nó chỉ góp phần làm thêm mặt thôi nha rồi cái thứ hai nữa là cái tinh trùng vô ông xã là có cái phân mảnh cái DFI là 12 phần trăm thật ra 12 phần trăm thì nó không nhiều nhưng rõ ràng rằng là nó có thay đổi ha cái thông tin di truyền ở trên cái gọi là thông tin di truyền ADN của tinh trùng á ha thì như vậy lỗi thông tin di truyền của ADN tinh trùng và khi nó kết hợp thành cái phôi thì cái phôi bản thân nó có thể không có lỗi thông tin di truyền và khi nó đi vào trong cái bù tử cung của người vợ nó không phát triển tốt thì như vậy là nó làm cho là cái phôi cứ thể tới 7 8 tuần bảy 8 tuần thì bắt đầu có sự trao đổi chất rồi sau trao đổi thông tin liên lạc giữa hai mẹ con thì nó sẽ dẫn tới cái câu chuyện rằng là nó không phát triển tốt cái nó không cung cấp tốt được những dưỡng chất cho phôi và bản thân phôi nó không có phân chia tốt và nó không phát triển tốt thì như vậy nó cứ ngừng thì như vậy mình sẽ làm gì thì mình có thể là mình làm thụ tinh ống nghiệm ha thụ tinh ống nghiệm mình nuôi lên phôi ngày năm mình theo dõi cái phôi đó bằng những camera time lapse ha và khi nó lên phôi ngày năm thì cái khả năng mà cái phôi á nó dị bội ít hơn nha các bạn ha rồi uhm. hình như là ở sinh nhật có một vấn đề một chút xíu về cái um, cái đường truyền có vẻ đường truyền nó lại có vấn đề tiếp rồi rồi mất nhật cũng xin lỗi à, nó bị cái à, bị cái à, lỗi của cái đường truyền ơi chúng ba chắc là cũng à, bỏ qua dùm cái chuyện lỗi đường truyền thôi tại vì à, các bé hai bé nhà bác nhật hiện tại bây giờ nó học à, online cạnh tranh đường truyền rồi <laughs> rồi cạnh tranh đường truyền ha rồi như vậy thì uh, bác không giải thích cho bạn rồi uh, bạn uh, bác có một thấy một cái câu hỏi à một cái câu hỏi rồi cái câu hỏi này bác cũng đang tính trao đổi với các bạn đây à, và bạn ờ, bạn ờ, bạn phu gố ha bạn đã trả lời được ha bạn trả lời được giúp cho các mom khác và rất cảm ơn là bạn ha đó. thì thường cái câu hỏi của các bạn hay hỏi bác sĩ nhật là làm thủ tục ống nghiệm chi phí là bao nhiêu sao mà có nơi thì làm có bảy tám chục triệu có nơi thì làm một trăm rưỡi hai trăm mà có bạn là làm tới cả tỷ ha thì nó ra là như vậy nè bạn tùy theo từng phát đồ tùy theo từng cơ địa tùy theo loại thuốc sử dụng và tùy theo là bạn có tiền căn trước đó là như thế nào và chúng ta sử dụng các cái biện pháp ra sao chẳng hạn như các bạn mà còn trẻ ha chúng ta nôn nóng quá chúng ta đang muốn có thai quá đi chúng ta không có một lý do gì hết trơn chẳng qua là chúng ta nôn nóng và chúng ta làm xét nghiệm tinh trùng thì được báo rằng là tinh trùng yếu nhưng mà thật ra thì cái tinh trùng nó thay đổi nhiều thứ chúng ta chưa có điều trị cho tinh trùng gì hết chúng ta cũng chưa có những cái biện pháp gì hết mà chúng ta đi làm thử nghiệm này thì tất nhiên tiền thuốc của các bạn rất rẻ ha tầm độ khoảng bảy tám triệu ha đó và đó lý do tại sao các bạn thấy rằng các bạn sanh xong một bé làm một thí nghiệm rồi thì tự nhiên bạn mình có bầu à bầu trộm vậy đó à và tại vì sao tại ra bạn vẫn có thể có thai tự nhiên được nhưng chẳng qua mình đùng mỏng quá mình đi làm một thí nghiệm thôi à rồi sau đó mình có thai tự nhiên à đó đó là do tại sao chi phí của bạn này thì thấp còn bạn khác có những lý do ví dụ như bạn lớn tuổi thuốc bạn phải sử dụng rất nhiều ha thì như vậy chi phí đấy đội lên và những bạn mà cần phải sử dụng biện pháp time-lapse biện pháp snip phôi biện pháp nuôi phôi ngày năm thì câu chuyện nó lại khác ha chi phí nó sẽ khác nhau và những bạn thất bại nhiều lần của thâu tính nghiệm có thể lên tới cả tỷ nha do đó chúng ta trả lời rằng tại sao bạn này ít tiền bạn kia nhiều tiền ha và có những trung tâm quảng cáo tôi làm ít tiền mà được thành công thật ra là giống như là chúng ta chơi chứng khoán vậy đó ha những bạn mà thất bại những bạn mà mất tiền thì không có lên tiếng còn sau đó những bạn mà thành công những bạn mà đánh chứng khoán mà trúng chứng khoán rồi hơi lên ha à, tôi đánh chứng khoán là tốt là có thể thu hoạch tốt ha nhưng thật ra thì chúng ta cũng phải cần xem xét các yếu tố cơ địa nữa các bạn ha rồi và như vậy thì chúng ta cũng trải qua một tiếng đồng hồ bác sĩ Nhật chia sẻ cùng với các bạn ha thì uh, chắc chúng ta sẽ tạm ngừng tại đây và cũng rất là nhiều câu hỏi các bạn uh, cũng chưa được bác sĩ Nhật trả lời thì các bạn giúp dùm cho bác sĩ Nhật và các bạn chuyển những câu hỏi đó lên kênh uh, YouTube BS Phạm Quang Nhật và như vậy bác sĩ Nhật sẽ uh, ờ, coi lại các cái câu hỏi các bạn và tổng hợp uh, có thể bác sĩ Nhật sẽ làm những cái video tổng hợp để mà trả lời cho các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào tối thứ sáu thì chúng ta lại gặp lại và trả lời tiếp cho các bạn hai những cái câu hỏi ha à, các bạn à, giúp dùm cho bác sĩ Nhật là các bạn theo dõi à, thông báo ở trên fanpage ha cũng như trên YouTube bác sĩ Nhật sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn rồi chào các bạn nha chúc các bạn một đêm an giấc